Lân, anh đang làm gì vậy? Anh đang bổ quả hộp v Meta sẽ có chiếc điện thoại v màu cam Đúng sai cãi đi <laughs> Ôi, vậy anh bổ đi Vô Ê, cái đó màu xanh chứ không phải màu cam đâu Ủa, cái này màu xanh mà Vậy thì đúng nhận sai cấm cãi nha Ồ, thì em kêu vô chi vậy? Anh kêu vô để em cãi <laughs> vậy sao nó không thèm cãi thôi thôi thôi thôi rồi mở cái hộp bên kia luôn rồi anh mở xong rồi anh xoay ra cho khán giả coi cái à do đổi vị trí đúng nhận sai cãi đúng nhận sai cấm cãi đúng nhận sai cãi đúng nhận cũng cãi đúng cũng cãi sai cãi sai không cãi đúng cãi sai không cãi cãi sai cãi đúng đúng cãi cãi sai ơi